kìa cân rồi đúng không cân rồi cân đi ba tám này ăn đi ba tám á ừ. gần ăn chưa ừ, nhá đèn thế nhỉ đèn cái gì tôi cũng có như thế thì tôi mới đánh to chứ còn quả này hai nhà đuổi nhau mấy vòng đấy nhở ờ, ừ, mấy chục ăn cả sấp luôn mà nó ừ. ôi thua hết rồi đèn nghỉ thế mày thừa tiếp đi đèn nghỉ ơ tiền này của có đặt đâu còn có sáu ham đấy lấy cả gì người ta alo ừ ừ em ơi uh, chị nhắn tin ở trên ờ, trang ấy chị muốn mua cái ờ, bộ đổi bài ấy ừ thì bây giờ chị đang bảo là xem có ship cho chị được luôn không à ờ uh, ờ uh, ship được à thế đây để chị nhắn tin địa chỉ xong em check inbox luôn nhá rồi rồi ok nhá xong ship luôn nhá ờ ờ ờ đây này mua được ví rồi này à. Vâng. dễ Ủa, dùng lắm sử dụng như nào thứ nào đây ví dụ nhá đặt này đây nó hút tự hút luôn đây cho một cái ờ, lá trước vào đã à. xong cái này đẩy vào thì nó đẩy cái lá cũ của mình ra đấy là, tức đi. là tức là bây giờ ví dụ như mình muốn lấy con quy vào rồi thì mình đút con quy vào trước con quy vào ừ, đấy. để để con quy trong đây con quy vào thì bây giờ muốn lấy con quy ra à. thì nhét một con bất kỳ khác vào ví dụ, ví dụ như, như bài mình hai con quy chẳng hạn bài mình hai con quy trong đó có sẵn con quy rồi thì bây giờ mình phải đổi con áp vào đấy áp à, vào nào cho thử đi ba quy đúng không đấy thế ra ba quy luôn đấy à. dễ không à, okay. dễ luôn đúng không mà chỉ cần đây chỉ cần như này thôi thịt cá là vào được luôn ờ, thế để gọi lại gọi hai thằng gọi chúng nó vào đây chơi tiếp đi tiếp tục gỡ luôn chơi. quá Ôi, dễ đảo gọi đặt không nghĩ là ship được luôn thích quá à đi rồi không nấu gà có được đánh không cái bài đi cái bài không không cắt cái này bảo là lên liêng cái này bảo là ôi ôi ôi ừ. tài giỏi thì ăn đúng không làm được thì có ăn cái đánh đi chưa cái có tẩy đâu ẩm tẩy đâu ẩm ờ. bốn trăm này nào phạt bao nhiêu bốn trăm này tắt đi hai triệu tư mới gần đấy ui căng hết vừa mới mà đã như thế rồi ừ. bỏ à bỏ rồi bỏ luôn hai sẽ tư đợi tí một hai hai triệu tư đúng không ừ, rồi rồi ba thêm 5 lít nữa đây à, à, à. ăn đi cái không hay không tám này ừ. đây đây bạn hay đấy Con nhà hàng bánh ngon đấy Lì thế nhỉ Quá ly tám nước Sao mấy cái được tám nước nhờ Đúng rồi, rồi. Này có ai cắt không? Cắt chưa, đen quá Tầm bảy hai tờ lan nữa vào Lát nữa ở Đâu, ẩm trước đi Cơn Nào không được tờ này phải bán giống nhau cái bán chưa bán hàng bán mà nhỉ bỏ cái bỏ vào đuổi mình à cân nhìn nha sáu điểm mãi không được nhìn nào mình cứ phải nào vào cái quả nào nó ngon ngon nhỉ bắn vào đúng không Nào áo đỏ có chứng tỏ cho nó không phê ừ, cả áo đỏ chúng ta cực phê cũng còn thứ ba nữa luôn đen quá Chơi đi gập cụp lắm làm cái gì Nó lên được đâu mà Đánh lên 400 cân Đánh đi Đuổi làm cái đuổi Bỏ Triệu hai được ván bài thì hai bài sau lại đen hai bốn năm bóng đó. triệu triệu cân mấy tám bảy đây tím chưa ăn được quán nào thì biết tôi được ăn rồi tôi tôi lấy tiền cho biết thế để thêm nếm thêm tí thêm cái gì thêm chứ làm đi từ từ ơ ừ. nhở à biết đâu được chứ thì đuổi tuổi anh theo đúng không đúng rồi ừ. nghĩ là bảy nước cũng căng mà bảy nước đỏ thòi hẳn nó đỏ đỏ như đỏ đỏ ỏn đỏ đỏ ỏn đỏ như ấy đến đến ấy ấy ấy cân rồi đó <laughs> bỏ rồi cân à mấy bốn trăm à anh bỏ rồi ừ. bốn trăm à ừ. bốn trăm thêm sáu là cụ rồi Ồ. Cầm cổ. Vâng. Cân rồi. Nhà mình mà. Cân ra, thêm ừ. không? Thôi. Mình kia thêm không? Thôi chị ơi bảo rồi. Thêm lần. 8 điểm thôi. 8 chín rồi nhá. Ôi giời ơi. Ok. <laughs> Nhà này 8 thua, vào chết nữa. Nhà này không vào đúng không? đỏ lắm thằng này con riêng con táo mà chơi nhiều quá không dám áo à, đỏ có chứng tỏ cắt không tôi cho cắt tôi cắt mấy bán rồi đi chia luôn đi à, là vâng. không bỏ con này ra đi à, đừng ai vơ nhầm cái con đấy nhá ừ. thì em có hay xanh... vơ vơ nhầm hay em bị sờ nhầm vơ nhầm em khi nào bị sờ nhầm chị là vào đấy làm đây ẩm rồi nhá đừng cân hết cân giả chiều à? Ui căng nhỏ thì bác là mình thêm 6 lít Mình lại thêm 1 triệu và mình lại thêm 400 rồi nhá Đấy nhá là thêm 4 lít vào đấy rồi nhá ừ. Thêm tờ nữa đi thêm 2 tờ nữa là thêm 8 lít đấy Là thêm 800 nữa một cân ừ. 800 nữa một cân Bắt luôn rồi không được thôi 800 rồi. Thêm à? Cân, cân 8 à? điểm 84 rô Đi 84 rô Ồ, tôi bà mình coi nhất à? Mình không phải cụ Ờ Quánh hăng thế nhở Đâm vào nhau cái thần thái ừ. Nào áo đỏ chúng tỏ cắt đi Biết dạ. dạ. Chia chỗ này Chia mua này thôi Đúng rồi Đừng mà ai lấy ra nhá ừ. Đây chia sạch cho Cứ chỉ có ăn nhiều mà được anh em mình Chúng mình là khui nhiều quá rồi Không gỡ là Tiếp hôm trước là được sắp tiền gì đó Sắp cả đâu Đấy đi nhà kia Nhà này bỏ chỉ có Nhà này cay nhà nắp thêm triệu đồng tư vấn tổ tư vấn tại chỗ tổ tư vấn là ờ, ừ. bán này bỏ cân là ờ, thêm triệu à ừ. bỏ cái ừ. bỏ trời ơi thôi được núi này ờ, thôi về chỉ chống cửa thôi <laughs> đóng gà thôi đúng không đóng gà thôi chẳng có gì đỏ thế nhỉ bàn tay vàng lại lên à, con hơn con tám nào được mới được ăn ván này bàn tay vàng thêm hai triệu lặn bài cân thêm 2 triệu hai triệu tư cân em khen bàn tay vàng cái là lại bỏ luôn bỏ bỏ bỏ bỏ hai triệu tư á ui ừ. ui à không biết được sao sao không biết ai hỏi thế nào hỏi hỏi vớ vẩn bỏ đi bài được mấy con đây gấp khổ biết ngay mà đoán bài được mà không được đi đi đi cho nhanh đấy chia đi mất thời gian lắm mất thời gian không có tiền thế bây giờ ông làm gì được gần đến tiền có cái gì đây toàn văn sở biếu cái đi 4 lít con em ơi. Này, đi ra đi vào chứ. Tôi gọn tiền nó lẫn giờ để người ta để lấy. Vâng, hết tiền làng rồi bây giờ. Lấy mất bây giờ sáu trăm á sáu trăm là ừ, người ta đuổi 200 ừ, em có cái gì không mà em này đã cứ đánh um um 600 thế chết nhỉ thế có có đến vào chứ nhỉ anh một triệu tổng triệu gì đúng ừ. rồi mình một triệu cân đúng rồi cũng chín chín cũng được triệu thêm triệu ừ. mình là mấy triệu cân nhỉ mình là cái em có 400 trước rồi đúng không ừ. triệu lên triệu ờ, triệu sáu tư à củ sáu củ sáu một củ sáu là Ôi, cân căng nhá cả lá bài đẹp là cân thêm cục thêm hai cục tổng bao nhiêu đấy em hai từ từ đó. À. Ờ, thêm hai được đâu vừa nãy là em thêm 6 lít rồi nhá 600 mà đây là 2 triệu 6 2 triệu 6 là thêm hai củ nữa ừ 3 triệu 6 chứ đấy 3 triệu 6 đấy 2 4 6 8 10 12. 3 triệu 6 đã bỏ 3 triệu 4 3 triệu thôi. 3 triệu thôi. Rồi 3 triệu nữa. Ui em hết tiền rồi này. Hết tiền em đi bán trái cây mà anh. Ừ. <coughs> Đây ba củ này, bác cho vay. Cho vay bao nhiêu? bao nhiêu? 10 triệu đi. Hay 5 triệu thôi. Tôi cứ vay tạm 5 triệu nhá. Đâu ván này đi, ván này bài đang đẹp. Rồi. Làng uh, ờ, nợ 1 lít nhá Ờ Cứ đứng đây anh chờ anh xuống anh đi tầm máy xuống nha à. Đấy thế là bao thêm bao nhiêu nhỉ Đây là cân à? thêm 500 đúng không Thêm 500 nữa rồi ừ. Thêm 500 thì bây giờ anh mới được cái ván bài đẹp à? Bây giờ bao tiền cân nhỉ đây là ờ, một triệu ba triệu sáu đúng không ừ. đây, đây phải bỏ qua hai triệu sáu thôi ừ. hai triệu sáu 2 <coughs> triệu này Xem bên này 2 triệu 6 2 triệu 6 cân này lại thêm 500 đấy không kìa bắt rồi à? bắt đi bắt 3 triệu 1 đúng không ừ. cả lang bài đẹp sợ nhờ cần nhà kia tố thêm bao nhiêu hả tố thêm bao nhiêu 5 lít tố thêm có 500 thôi tôi 5 năm rồi tôi cân rồi đúng không ừ. ừ. tôi lúc trước đã tố rồi ông có tố đâu ông chỉ cân thôi mà cân thêm một triệu người ta thêm một triệu à, thế thì đây là cân, thôi đây chỉ cân thôi thế thì 500 là cân này thêm 2 triệu Ui, căng nhờ ừ. căng thế thôi ván này bà em bỏ đi ừ. bài đẹp thế này phải bỏ này Ô, anh biết sao được khi việc bỏ bỏ bỏ bỏ thế đây là mấy triệu cân triệu rưỡi Ui triệu rưỡi cân à cả lá bài triệu rưỡi này thêm ba không xem được tí đấy cho xem thêm ba to nhiều rồi nhường hai nhà thôi ba triệu cân nhỉ ừ. còn tôi với ông à ừ. có hai nhà đấy ba triệu thêm một đi theo mấy vòng ba bỏ không còn có hai nhà thêm 5 triệu đủ không này thôi trả này trả vay nữa còn 2 lít đi taxi về không đây đủ 5 triệu đúng không năm củ đấy vừa vay luôn đã vào đâu vậy có gì bên đấy rồi con này đã đen rồi hai hôm chơi đều đen thêm năm nữa thêm năm nữa ừ, tờ tiền này ba số năm năm năm 2 này 3 này 4 này 5 này 1 2 này 3 này 7 làm đỏ nhỉ còn tôi không à thêm 5 nữa tôi đủ tiền thôi đi 5 về 5 càng thế tiếp vừa vừa xong bán hôm sau còn chơi tiếp à, mua tôi còn đủ đúng rồi thừa 200 trăm cần là một con cắt rồi ờ, thế rồi thua nhiều kịch kim hết khung hết, hết tiền rồi hết khung nhưng đây toàn khung đây là ba cái thùng ba cái móc thùng Thôi chết rồi Ôi, ôi quả đậm nha Thì bài này chả đánh thế Bà tôi chín điểm này Không nhờ vào ba vòng là là là là, là, là bỏ này Cả ra bài đẹp nhỉ ừ. à, Tôi mai lại chơi tiếp Mai lại gỡ nó còn ít tiền còn tiền mình còn đánh tiếp đâu nó còn tiền vay à tiếp thôi trả vay đâu cái hôm